đã rất là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam rồi rất là bền bỉ và ít hỏng vặt đặc biệt nữa là đồ thay thế của cái dòng xe này hiện nay thì cũng rất là dễ rồi và chỉ với 128 triệu đồng thôi Đấy, chúng ta đã sở hữu một chiếc xe Ford bản đủ rồi quý vị nhá và quý vị và các bạn liên lạc ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng từ uh, à, 7 cho đến 8 lít xăng 6 cho đến 8 lít xăng trên 100 km quý vị nhá Đấy, một mức tiêu hao có thể nói là khá hợp lý cho một chiếc xe động cơ 1.8 đi rất là khỏe luôn quý vị nhá đi cực kỳ bốc và rất là khỏe luôn và với cái sản phẩm này thì cái động cơ của nó cũng như là gầm rồi là máy chúng tôi cam kết với quý khách hàng là cực ngon luôn quý vị nhá Đấy, và giá thành thì chỉ có 128 triệu đồng cam kết với quý khách là không đâm đụng không ngập nước máy à, gầm cực ngon luôn Đấy. Và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe, quay thật kỹ chiếc xe Ford Laser để quý vị và các bạn theo dõi. Và bây giờ tôi truyền tải đến cho quý khách hàng từng phần chi tiết của chiếc xe này được truyền tải đến quý khách ngay bây giờ. Trước hết là tôi truyền tải đến cho quý khách cái mặt cabo của chiếc xe này. Đấy, chúng ta thấy cái mặt cabo của nó nước sơn còn cực kỳ đẹp luôn, bóng loáng luôn còn đang in hình các cây xung quanh đây. Và nó còn rất là khớp khít quý vị nhá. Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị à, à, đứt vỡ gì đâu quý vị. Và cái đèn pha phía trước bên phụ của nó đây đó là, là đèn bi công nghệ siêu sáng đèn bi công nghệ siêu sáng rồi quý vị nhá và đây vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá đấy, chúng ta nhìn thấy nó thâm thâm này này đấy là đèn zin đấy từ đầu đấy quý vị nhá đấy và cái mặt ga lăng của nó đây kèm theo đó là cái biểu tượng Ford nổi tiếng của thương hiệu uh, ô tô của Mỹ quý vị nhá đấy và cái đèn ờ, pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn trong veo luôn đấy và cũng là công nghệ đèn bi uh, siêu sáng rồi đấy và quý vị và uh, giúp chúng ta vận hành vào ban đêm một cách uh, dễ dàng luôn Đấy, và đặc biệt nó rất là sáng luôn quý vị nhá Đấy, kể cả đèn gầm phía dưới này đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá ba đờ sốc thì không có dấu hiệu gì của sự đứt vỡ và nó còn rất là khớp khít và cũng không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít nhiều đâu quý vị nhá tên tư nhân chính chủ và chúng tôi cũng mua của chính chủ luôn và chúng tôi quay thật gần cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi nó có một cái màu xanh rêu cũng là một trong cái màu đẹp nhất của cái dòng xe Ford Laser này đấy xi nhan được tích hợp trên gương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 chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá gì đâu quý vị đấy, chúng ta thấy là như vậy cũng còn sáng choang luôn quý vị nhá đấy và cái mặt la răng của nó đây đấy, cái đèn hậu phía sau của nó đây cũng còn trong veo luôn vẫn là đèn zin theo xe quý vị nhá đấy trong veo luôn quý vị đấy. đây cái đèn à, hậu phía sau bên phủ đây cũng còn trong veo luôn quý vị nhá đấy, vẫn là đèn zin theo xe từ đầu quý vị nhá thân vỏ thì cũng khá là căng luôn đấy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 đấy, nhựa của nó còn khá là tươi luôn quý vị đây cái tabi cửa đây như vậy đấy, chúng ta thấy rằng là kể cả các cái tay nắm cửa đây cũng còn sần nguyên các cái phím bấm lên xuống kính đây cũng còn khá là tươi kể cả cái nhựa phía dưới này đây đấy chúng ta thấy là cái tabi của nó sáng chưa đấy tên tư nhân chính chủ và chúng tôi mua của chính chủ luôn đây cái hàng ghế thứ nhất đây chúng ta thấy cũng còn khá là tươi luôn quý vị nhá các cái chốt cửa đây còn sáng các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cờ lê mở lết đâu quý vị đây trần của nó đây quý vị trần nỉ vẫn còn căng đét sáng trưng luôn không bị sần xù gì đâu quý vị đấy và cái tắp đi cửa của nó đây đấy chúng ta thấy là như vậy rất là sáng luôn quý vị kể cả cái gót phía dưới này nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị không đâm đụng không ngập nước đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này quý vị nhá đây là hàng ghế thứ hai của nó đây đấy chúng ta thấy là như vậy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đây đấy, các cái à, cửa của nó đây căng đét luôn đây chúng ta thấy rằng là cái tắp bị cửa sau bên phụ đây quý vị đấy các cái tay mở cửa đây cũng còn rất là sần luôn bốn kính điện quý vị nhá đấy, đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục luôn kể cả cái phần gót phía dưới này đây chúng ta thấy nó cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhé đấy một chiếc xe còn khá là đẹp mà giá thì lại rất bình dân chỉ bằng tiền một xe à, một cái chiếc xe máy SH nội sản xuất ở Việt Nam thôi quý vị nhá mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc ô tô thương hiệu Mỹ chúng ta đi cả gia đình luôn và điều đặc biệt cái dòng xe này chạy rất là bền bỉ rất đầm và chắc chắn quý vị nhá Đấy, cái tắp đi cửa lái đây quý vị cũng còn sáng chung luôn các cái phim bấm lên xuống kính đầy đủ hết gương kính chỉnh điện hết quý vị nhá Đấy, cốp điện đấy đây chúng ta thấy sạc trưng như thế này cả phần phía dưới này đây không có dấu hiệu gì có sự đâm đụng là các cái chốt cửa của nó đây các con ốc này chưa một lần mở quý vị nhá thân vỏ thì càng đét luôn quý vị đấy đấy cái hàng ghế thứ hai của nó đây cũng còn khá là sáng luôn đấy cái tắp y cửa của nó đây đấy, các cái tay mở cửa đây nhựa nhất còn rất là tươi luôn quý vị nhá đấy đây cánh cửa sau bên lái đây quý vị kể cả cái phần phía dưới này đây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 Đấy, âm thanh nghe nhạc giải trí đầy đủ hết Tắp lô tắp bi còn khá là đẹp Và bây giờ sẽ là vào cái khoang máy của cái chiếc xe này Đấy Đây và động cơ của nó Máy cực êm luôn quý vị nhá Đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy luôn quý vị nhá Đấy, máy nổ êm du luôn Đây, máy nổ êm du luôn quý vị nhá Đang nổ nhá Không có dấu hiệu gì của sự rung giật gì đâu quý vị Răng của nó đây Đấy, các lỗ bấm vẫn còn tròn xoe đây Tem của nhà sản xuất đây quý vị đấy các cái lỗ bấm đây đấy đây các, các cái cụ ờ, giảm sóc của nó đây đấy cabo phía trước đây quý vị đây các cái lỗ của nó vẫn còn tròn xe đây vẫn tròn xe đây quý vị không có dấu hiệu gì đây đinh tán của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét luôn quý vị đây các cái lỗ tròn xe đây đây đấy không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị nhá đấy các cái đây, cụ giảm sóc của nó đây đấy vẫn còn khá là đẹp luôn nha quý vị nhá Máy đang nổ nha quý vị nhá Máy nổ êm du luôn Đấy không có dấu hiệu gì của sự ờ, rung giật gì đâu quý vị nhá Máy nổ cực êm đi cực bốc luôn Máy đi cực bốc luôn Gầm thì rất là chắc chắn luôn Đấy à. Vâng quý vị và các bạn thân mến Vừa rồi thì tôi đã giới thiệu cho quý khách Một cái mẫu sản phẩm mới đó chính là chiếc xe 4 Laser Sản xuất uh, cuối năm 2002 Bản đủ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 Đấy, giá thì chỉ bằng xe máy thôi nhưng mà chúng ta đi cả gia đình luôn Chúng ta đi một chiếc xe thương hiệu Mỹ, thân vỏ của nó thì uh, rất là chắc chắn luôn quý vị nhá Đấy, không bị mọt mục gì đâu Đi rất là đầm và chắc chắn Tôn vỏ của nó rất là dày luôn, nội ngoại thất đẹp Đấy, cái kiểu dáng của nó tính đến cái thời điểm này thì nó vẫn giữ được một cái form dáng gì đó nó uh, còn khá là hiện đại quý vị nhá nó chưa bị mất form đâu và điều đặc biệt nữa là cái dòng xe này thì nó uh, Ờ, động cơ của nó thì rất là bền bỉ luôn đấy và bây giờ sẽ là một chút nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây đây chúng ta thấy đây đấy chúng ta thấy là cái mặt là uh, tablo của nó đây còn khá đẹp vô lăng bốn chấu có tích hợp túi khí nha màn hình camera lùi đầy đủ hết hàng ghế thứ nhất đây còn khá là sáng và không có dấu hiệu gì của sự rách vá gì đâu may rất là căng luôn quý vị nhá các cái chốt cửa đây cái tắp y cửa của nó đây quý vị đấy cũng còn khá là sáng luôn tươi đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mục thân vỏ thì còn khá là đẹp đây cái hàng ghế thứ hai đây ấy à, cái tắp đi cửa của nó đây Đấy, các cái tay cửa còn nhựa còn khá là tươi luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây quý vị nhá đấy đấy đây đấy chúng ta thấy là còn khá là đẹp luôn hàng ghế thứ nhất đây cái tắp đi ừ, cửa lái đây chúng ta thấy còn khá là sáng luôn quý vị nhá đấy cái phần phía dưới này đây nên rất hay quay đây không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đây hàng ghế thứ hai đây quý vị sáng luôn tắp đi cửa của nó đây đấy đây. không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị hay bị đâm đụng đâu quý vị Đấy. Vâng quý vị và các bạn, à, chúng tôi vừa giới thiệu xong cho quý khách cái sản phẩm đó chính là chiếc xe Ford Laser